để cho các bác hiểu hơn về nó đây khi đi chơi nắp thì mình dùng nắp nào cũng được mình chỉ cần đây một bộ của nó gồm có đĩa và bộ hột thì đĩa à, và bộ hột ở đây thì chỉ cần một hột thôi một hột và cái đĩa này thôi đó còn hai hột kia nó là hai hột chợ các bác nhá nắp thì mình chơi nắp nào cũng được và cái cách để chơi nó như thế nào thì các bác cứ xem hết video em sẽ nói qua để cho các bác hiểu hơn bây giờ em sẽ lắc cho các bác này như vừa rồi em đã nói nó là cái đĩa tài xỉu một năm là khi mà mình lắc ấy các bác đã biết chắc trong này sẽ có mặt nhất rồi nhất thì nó sẽ ra xỉu đúng không ạ còn cái tỷ lệ mà nó lên tài thì cái tỷ lệ nó là tỷ lệ phản hoặc xác suất của nó thì rất là thấp phản thì là phản thế hột tài xỉu thì mình phải chịu rồi đúng không ạ khi mà các bác lắc nếu như mà tay con người ta đặt bên xỉu mà các muốn lên tài rất là dễ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 và em khẳng định với các bác rằng trong này sẽ có mặt nhất mình đánh xỉu nhé các bác nhá đó có nhất về xỉu được chưa ạ trong này tiếp tục lại có mặt nhất tiếp này các bác này tiếp tục nhất lại xỉu nhá đó nhất về xỉu đúng không ạ bây giờ em sẽ khui cái nắp ra để cho nó mặt nhất nó sẽ chuyển lên mặt năm cho các bác nha này em để lại nắp như cũ này em khui nắp này đó lên 5 lên tài được chưa ạ tiếp tục trong này lại có nhất này các bác này em lại dở nắp ra cho các bác xem nha đó có nhất ra xỉu em lại làm khui tiếp lại cho cận lên mặt năm cho các bác xem này đó lên 5 ra tài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 sản phẩm mới nhất năm 2022 mà bên cơ sở em đang tải lên và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau